Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống Hôm nay anh em à, chúng tôi đang à, thực hiện món à, thịt trâu các bếp cường người đầu bếp nguyễn đình cường đang nướng thịt trâu mai là người đến xin được ký để bỏ mẹ đây, đây món thịt trâu đây các bạn thịt trâu sapa Ô, tự làm à tự làm <laughs> tôi phải tự làm thịt trâu để các bếp xong bây giờ nướng qua cho nó mềm ăn thì nó ăn uống bia uống rượu đường qua cho nó khoái mùi Sương. khoái <laughs> bếp không có khựa để chỗ nào <laughs> bếp chưa cần mái này nó biết phải làm đúng rồi mái gác đây này công trình thế kỷ mấy công ba tảng thịt trâu khỏi thế đi <laughs> đi mua tơ đi em ơi chú kìa khỏe anh đang ốm em, em có tiền đi mua mua đi em không cầm ví đây nó sao phải ví lấy đây mà nhìn anh thương ấy Đấy, <laughs> con mèo nó hiểu vào <laughs> sạch mùi cứt mèo linh châu sao khế cái dao mà tặt trâu tặt ngắn đi mới xé này mới đỡ dài cũng xé được mà xé bông ra được mà ừ. được không có thả ngon đấy nhỉ ngọt lắm ngon à làm miệng chứ nhỉ ừ ngon thơm meo ngọt như vậy nhỏ thôi ăn là đỡ tốn không tí anh em ai ăn lại xé thêm mà xé ừ. có qua thôi ừ. Ô! Oh. Đúng rồi thì chồng gọi bếp Đàn đại ca đâu? Em rồi. Đây cho các bạn. Mời các bạn nhá, mình thưởng thức một miếng nhá. Rồi rất ngọt. Giờ phải cho các bếp làm từ lợn. Anh lại nói thế. Rất ngon. Quà của cục trưởng anh lại nói thế. Bây giờ tưởng nó cay cay luôn, cay là ngon. Tiêu thành tự ái về giờ nheo lại được ăn nhiều rồi. bao uh, à, trên